Helen ơi À Anh còn vác mặt về đây làm gì Hôm nay giá rét ngập trời Lòng anh lại thấy dối bời nhớ em Anh về rủ em đi à, Ăn kem Bỏ mấy cái bài cũ dích ấy đi Lỗi mốt lắm rồi Chắc lại bị con thịt nỡm nó đuổi đi đúng không Cho anh quay lại với em nhé anh hứa là sẽ yêu hến hơn xưa Kể cả là có dầm nắng dãi mưa vẫn cam lòng Các cụ đã bảo rồi Bước chân đi cấm kỳ trở lại Bước chân lại chó dại nó khập vào chân đấy Thì các cụ cũng bảo quay đầu là bờ còn gì Chẳng có bờ có cõi nào cho anh biếu anh trông Cái loại phụ bạc thì không lối về Cút đi đừng để con này lộn mề Ta là bỏ đi hết ta làm lại từ